dính chặt nha không được buông tay nha nha không vô để cho cái nhóm này xuống mình vô thoải mái hơn chứ có con tôi nói chị nghe nè người ta có tay đeo ví dụ mình còn lại nữa thì à, không có ghế mình mua à, cho để tôi mời xuống hết rồi gì dụ những người mua vé kia đó chơi nữa hoặc là cái nơi cái ngồi nữa là đâu có ghế mình cái gì ta chơi ờ cái ghế mới đâu muốn chơi bao nhiêu lần cũng được không mời cái ba này vô ủa trời ơi mấy đồ chơi bao nhiêu lần cũng được đúng quá đứng à. xếp hàng vô chơi xong rồi mình ra xếp hàng à, một vòng thôi một vòng thôi cái là chạy hai vòng cái là là ra ngoài sắp hàng cho cái đó thôi chưa nhiều hả dạ tốt gì con dính chặt vô dính chặt vô dính chặt vô mình quay lại đây trên qua qua quay cái Hãy subscribe không bỏ lỡ